mất quyền lực, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nghẹn ngào nhìn đàn em bị xử. Nguyễn Thị Kim Ngân là một cái tên mà nhiều người sẽ còn nhắc nhiều. Là một phụ nữ từng giữ chức vụ cao nhất trong đảng Cộng sản, là người phụ nữ đầu tiên vào được tứ trụ và bà cũng là người miền Nam đầu tiên nắm chức bí thư một tỉnh miền Bắc tỉnh Hải Dương. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân gốc Bến Tre và được điều ra Trung ương rất sớm Năm 1995 bà được điều ra Hà Nội, làm chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, là phó cho Ung Hồ Tế và sau đó là làm phó cho Nguyễn Sinh Hùng. Chính vì gia trung ương sớm nên có thể nói bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ có mối quan hệ rộng nếu so với những nữ chính sách trước bà và sau bà. Đến năm 2002, bà Ngân được điều về Hải Dương, quê hương của ông Nguyễn Văn Linh làm bí thư tỉnh ủy. Người mà từ trung ương được bổ về làm bí thư tỉnh là dạng luân chuyển cán bộ. Sau khi hoàn thành vai trò lãnh đạo địa phương, bà Ngân về trung ương sẽ được bố trí vị trí cao hơn. Sau khi thôi làm bí thư tỉnh Hải Dương, bà Ngân về chính phủ làm Thứ trưởng Bộ Tài chính một tháng. Sau đó làm Thứ trưởng Bộ Thương mại 18 tháng và sau đó là lên chức Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ từ năm 2007 đến 2011. Sau khi hết làm bộ trưởng bà chuyển sang quốc hội và đã leo lên chức cao nhất trong quốc hội như mọi người đã biết. Như vậy thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân có mối quen biết ít nhất hai địa phương. Thứ nhất là Bến Tre quê hương của bà, thứ nhì là tỉnh Hải Dương nơi bà làm bí thư tỉnh. Ở Trung ương, bà Ngân làm chủ yếu ở chính phủ và quốc hội. Bà làm trong chính phủ từ thời ông Võ Văn Kiệt với vị trí là Thứ trưởng Bộ Tài chính bà Ngân đã làm việc ở chính phủ trải qua ba đời thủ tướng, đó là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau này bà là người thuộc phe cánh Nguyễn Tấn Dũng. Nói thế để thấy bà Ngân có mối quan hệ rộng như thế nào. Nhờ Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân Tiến lên ghế Chủ tịch Quốc hội. Bà Ngân vào Bộ Chính trị làm may mắn tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 11 Ông Nguyễn Tấn Dũng quá mạnh đã hất hai người của Nguyễn Phú Trọng ra khỏi đề cử vào Bộ Chính trị và đưa Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân vào. Ngân mới vào Bộ Chính trị có 2 năm là được ông Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu thay ông để làm chức Chủ tịch Quốc hội khóa 14. Thêm vào đó là trong thỏa thuận rút lui, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đặt điều kiện với ông Nguyễn Phú Trọng là chấp nhận lời giới thiệu của ông Nguyễn Sinh Hùng được hai người trong tứ trụ ủng hộ, bà Ngân đã nắm ghế Chủ tịch Quốc hội bằng cách như vậy. Ngồi ở ghế Chủ tịch Quốc hội, bà Ngân không làm gì nổi bật ngoài việc may 300 bộ áo dài với mỗi bộ trị giá cả trăm triệu đồng. Ngoài ra bà còn mang tai tiếng là để cho những kẻ tổ chức buôn người đi cùng chuyến chuyên cơ của bà đưa người trốn sang Hàn Quốc. Chuyến đi từ cuối năm 2018 cho đến tháng 9 2019 thì bị phanh phui Điều đáng nói là phía Hàn Quốc khui ra vụ này chứ còn phía Việt Nam thì họ xem như không có chuyện gì xảy ra. Có người cho rằng với quyền lực của một quan chức tứ trụ triều đình bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã ém vụ này. Có lẽ nhận xét này là đúng vì chuyến bay của Chủ tịch Quốc hội Công an không bao giờ. Để lọt người lạ vào chuyến bay, chỉ có người được Chủ tịch Quốc hội đảm bảo mới có thể tháp tùng bà lên máy bay. Việc bị phía Hàn Quốc phanh phui được hiểu như là một tai nạn đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân thôi. Người ta nghi ngờ vụ án có bàn tay bà Nguyễn Thị Kim Ngân dàn xếp. Nghi ngờ càng được khẳng định khi mà khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân còn tại vị thì không tòa nào dám đem vụ án đấy ra tòa để xét xử. Mặc dù việc điều tra nhân thân của những cá nhân ở lại Hàn Quốc và cả người đứng ra tổ chức là việc rất đơn giản, Việc tòa án chỉ xử sau khi bà Ngân đã mất quyền lực thì điều đó cho thấy vụ án có bàn tay bà Ngân nhúng vào. Đàn em bà Ngân là ai? Hôm 20 tháng 5, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt 8 người trong vụ án tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc theo chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cuối năm 2018 với các mức án dưới khung hình phạt. Theo mạng báo Vietnamnet, bà Lê Thị Liễu, giám đốc công ty cổ phần GVA, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài. Bốn người khác là các ông bà Trịnh Ban Dũng, Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân, Nguyễn Thị Lương đều ở Nghệ An, nhận các mức án lần lượt là 3 năm tù, 20 tháng tù, 18 tháng tù treo và 18 tháng tù với cùng tội danh. Ngoài ra ba bị cáo khác là bà Trần Thị Tuyết cán bộ tạp chí kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lương Mạnh Hùng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Giáo dục TD Việt Nam bị tuyên 20 tháng tù. Ông Trần Phục Hưng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn, một thành viên tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam, 16 tháng một ngày tù bằng thời gian tạm giam. Hành vi của các bị cáo trong vụ án thuộc khoản 2, điều 349 Bộ luật hình sự 2015, tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài –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 Nguyễn Thị Kim Ngân bất lực nhìn đàn em bị xử. Nếu còn giữ chức Chủ tịch Quốc hội thì ắt hẳn bà Lê Thị Liễu đã bị xử nhẹ hơn nhiều. Phí tòa án kéo dài vụ án đến khi mà Nguyễn Thị Kim Ngân không còn làm chức Chủ tịch Quốc hội mới xét xử đã cho thấy rằng họ muốn né tránh sự tác động của quyền lực. Tất cả các quan chức chính quyền Cộng sản đều bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chính ông Lê Thanh Hải cũng bất lực không bảo vệ em ruột của mình khi hết quyền lực. Nếu giả sử như là Lê Thị Liễu mà là đàn em của bà Nguyễn Thị Kim Ngân thật, thì giờ này bà Ngân cũng đành bất lực nhìn người ta mang đàn em của bà ra xử thôi. Tại Việt Nam, quyền lực nó đã bóp méo luật pháp như vậy. Cứ hệ người có mối quan hệ lớn thì tội lớn thành tội nhỏ, tội nhỏ thành vô tội. Đó là sự bất công do chính đảng Cộng sản đã mang lại cho đất nước này đất nước này không những có sự bất công giữa người không có quan hệ với người có mối quan hệ với chính quyền, mà bất công nó hiển hiện ngay trong quan chức với nhau. Cũng là mà Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời ông Đinh La Thăng, nhưng Nguyễn Văn Thể không sao, còn Nguyễn Hồng Trường thì phải sổ khám. Vậy thôi. Nếu là Lê Thị Liễu không quen biết với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, thì án không nhẹ thế đâu, chỉ 5 năm cho tội buôn người,